Với sự kết hợp của cả ba tựa game đã tạo ra Miuria với dung lượng rất khiêm tốn luôn, 727MB. Với hệ thống nhân vật và kỹ năng đa dạng phù hợp với mọi đồ chơi, hệ thống skin súng tăng chỉ số mới ra mắt và hoàn toàn free. Đặc biệt các skin cũng hiệu ứng rất là bắt mắt và lối chơi chuẩn Battle Royale. Hiện tại thì Miuria mới chỉ phát hành trên các nền tảng Android còn chưa có bất kỳ một phiên bản bên iOS cả lên các bạn chỉ có tải được trên Android thôi nha.